No. Tao không phải là hacker Xin đừng gọi tao là hacker Yeah yeah Tao không phải là hacker Xin đừng gọi tao là hacker Nghe chưa Hacker là cái gì thế Thằng nào cũng gọi tao là hacker Một thằng chết lâu năm như tao Sao để biết cặt gì về hacker Tụi mày biết cái đéo gì về tao Mà soi với mơ đến chuyện đời của tao Tao cũng để biết gì về tụi mày Mắt nick lại tìm đến tao ừ. Nick khó là do cái sống của tụi mày Và có mắt nick đó là chuyện của tụi mày Thằng mắt nó khó là chuyện của nó Tụi mày có nghe hay tụi mày để nhìn thấy Nói về tao về một thằng mà không ai có biết được Từng cách sống của tao tụi mày có biết được Những cảm xúc của tao tụi mày có biết được Nick cười bát tụi mày tao hát để làm gì Cái nick quen tụi mày tao hát để làm gì Và hát đi tụi mày tao nhận được cái gì Chưa bao giờ tụi mày có biết sự khác biệt từ chết với hát là gì không Tụi mày có thể định nghĩa cho tao hay từ hacker là gì không Hacker là like facebook Hát từng lượt sub lượt like của facebook Hacker là giờ anh ấy có người ta Lên Google đi gõ từng cái tung Vẫy lông gắt Tao không biết Đau tụi mày đang suy nghĩ đến cái gì Có cần tao gõ Google Để giải thích cho tụi mày biết À tao không phải là hacker